Ờ, đây là những người quý vị có nếu quý vị nào có áo không Thank you. anh đâu anh văn phú đâu anh nam đâu Thank you.